Thì trước tiên, tôi tìm hiểu là khái niệm về hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Đây, cho trở lại cái thí nghiệm của hai cốc, một cốc chứa nước và một cốc không chứa nước. Các em quan sát, thấy các em thấy là khi chúng ta quan sát vào hai chiếc bút này, các em thấy là cái cốc, đối với cốc là không chứa nước thì à, không có hiện tượng gì xảy ra. Còn đối với cốc mà có chứa nước thì các em có cảm giác như chiếc bút của chúng ta đang bị gãy đây. Được chưa Thì đây chính là hiện tượng mà tia sáng đã bị gãy khúc khi đến mặt phân cách của hai môi trường. Và đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy, hiện tượng khúc xạ là hiện tượng là tia sáng bị lệch phương hay là bị gãy khúc khi chiếu xiên góc đến mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Đó là khái niệm của hiện tượng là khúc xạ ánh sáng. Các em chú ý nhé. Chúng ta có thể biểu diễn lại đường đi của ánh sáng như sau. Cho xét một tia sáng chiếu từ ngoài không khí đến mặt phân cách giữa hai môi trường. Đây là mặt phân cách giữa môi trường không khí và môi trường có chiết xuất là n phẩy hoặc đây là môi trường chất lỏng chẳng hạn. Trong trường chúng ta xét ánh sáng đi từ môi trường không khí vào môi trường chất lỏng. Các em quan sát này, đây chính là phương nhá, đây là phương của tia tới. Và sau khi đến mặt phân cách thì tia ló sẽ bị lệch khỏi phương truyền. Và chính cái này đã gây cho chúng ta một cái cảm giác là bút bị gãy. Đúng không? Và nó đã đánh lừa thị giác của chúng ta. Và sau khi học bài ngày, sau khi học cái bài toán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giải thích được một cái hiện tượng là hòn đá ma. Hiện tượng hòn đá ma đó là hiện tượng mà hòn đá không có thật. Nó xảy ra khi các em đi ờ, chơi hoặc đi um, vào các khu du lịch như là uh, khoang xanh suối tiên chẳng hạn đấy. Khi mà ở các khu du lịch đấy có dòng suối ở phía dưới có hòn đá. Khi các em nhìn hòn đá ở dưới suối thông qua mặt nước thì các em sẽ có cảm giác là hòn đá nằm ở ngay phía trên mặt nước. Cho nên một số bạn sẽ nhảy xuống đứng ở phía đó để ngâm chân. Nhưng một số nhưng mà Thực tế khi mà các em nhảy xuống hòn đá thì chúng ta sẽ bị thụt xuống sâu hơn. Nên sẽ đánh nên sẽ gây cho chúng ta một cái cảm giác là hơi sợ một chút. Hoặc là khi chúng ta đi bơi, các em nhìn xuống đáy bể, các em sẽ có cảm giác là đáy bể rất rất là nông, rất gần so với mặt nước. Nhưng khi chúng ta nhảy xuống thì chúng ta chìm nghỉm luôn, chìm nghỉm luôn cả người. Đấy, lúc đó chúng ta sẽ rất là hãi